chào anh em nhé anh em có thấy cái con đường này nó rất là quen không ạ đây là con đường mà đợt trước uh, chuyển cái, uh, lắp đặt cái thuê bao mà hơn 1 km thì hôm nay là ông bà trong này là muốn chuyển cái đường đường điện đây đợt trước là cái đường điện nó chạy dọc theo tuyến này sau đợt này ông bà sẽ chuyển sang cái hướng ở bên ngoài uh, bên ngoài cái đường cái ấy nên hôm nay anh em chúng tôi sẽ vào để, để ờ, đi chuyển chuyển luôn cả cái tủ cáp ở tủ cáp ở bên trên này nữa sẽ chuyển sang hướng bên ngoài mặt đường đây cái dây thuê bao dụng hết ở trên này này đó cái đợt đầu tiên mà mà thi công cái hộ cáp ở trên này nói thật với em là nó phục vụ cho hai nhà khách hàng một nhà ông bà ngoài này một cái công ty ở trong này tuy nhiên thì ờ, cái công ty này họ bỏ độ tầm ờ, gần một năm nay rồi cái đường điện của nhà ông thì đi theo cái đường này đường này là hướng lên cái hộ cáp ở mãi trên kia thì hôm nay ông bà ông bà chuyển hết cái đường đường điện sang góc bên kia rồi đường mạng của mình cũng phải thay đổi theo thôi đây cái công ty đợt trước công ty ở trên này đây bây giờ uh, công ty xây dựng nhưng mà bây giờ nó, họ họ ấy hết rồi họ bỏ hết rồi đây cái cột mà thường hay nối dây ở đây này nhá đó đây đây là công ty đợt trước đi theo cái đường này à. và cái tủ cáp là ở mãi trên cái đỉnh đồi ở trên này thì à, lý do tại sao lại phải chuyển cái đường đường cáp mạng này đi nói thật với anh em là cái đường này nó chỉ phục vụ cho mỗi duy nhất mỗi nhà ông bà ở bên ngoài thôi thì ông bà ở bên ngoài ông bà thay đổi cái đường cột điện ông bà sẽ không đi vào cái rừng ở đây nữa ông bà sẽ chuyển sang cái đường cái đường cái ngoài mặt đường ấy cho nên là anh em chúng tôi sẽ phải chuyển cả cái tủ cáp chuyển cái tủ cáp này sang góc bên kia tí lên ờ, tí lên trên kia mới có 4G nhá 4G tôi sẽ cho anh em thấy cái Google Maps nó sẽ đi như nào Tôi hôm nay tôi vào hơi muộn bởi vì uh, hôm nay có một số việc Đây là cái con đường mà lên trạm đấy nhá Đây rồi trước cái công ty họ làm ấy Họ làm rất nhiều những, bây giờ họ bỏ bỏ hết rồi Đợi, Các hướng tức là anh em tôi phải tháo cái cáp to đi tháo cáp to xong chuyển cáp to này chuyển cả cái tủ cáp đi bởi vì nếu nếu mà không chuyển cái tủ cáp này thì nhà ông bà cũng không thể lắp được mạng bởi vì sang cái hướng bên kia là nó cách xa tủ cáp của độ tầm ba bốn cây số cơ thì mình sẽ phải chuyển một cây số sang góc bên này nữa đó với lại nếu mà mình không lắp được cho nhà ông bà nữa thì ở đây đó cái tủ cam này coi như cũng bỏ không bởi vì không còn thuê bao nào nữa bây giờ tủ này chỉ phục vụ cho mỗi nhà ông bà mình cũng muốn chuyển bởi vì cái thuê bao này nó cũng đứt thường xuyên nó không ờ, đợt trước toàn kéo lên trên cây keo ông thời gian sử dụng và nó hay bị đứt rồi bây giờ anh em tôi sẽ phải đây cái tủ cáp ở trên đấy anh em Đấy, đi vòng lòng vòng lòng vòng này tít lên trên đỉnh đồi cái này à, trời mưa là cái xe máy không lên được anh em nhá ở đoạn này là đường đường khá là khó đi đó ui dạ đường này thi công cho ô tô để lên thôi lên cái bể chứa nước ở trên à, đỉnh đồi này đây thì ờ, anh em chúng tôi sẽ chỉ đi tháo cáp thôi còn tất cả những cái mà như kiểu kéo dây kéo giếc là anh em chúng tôi không nên không làm bởi vì anh em chúng tôi không có thời gian để làm cái đấy tôi chúng tôi chỉ hỗ trợ là tháo cáp xuống xong uh, ông bà sẽ thuê người để ông bà làm thôi rồi nhìn xuống dưới này hoa hết cả mắt luôn anh em cầu này bạn à ba cứ phải xà khả năng vai cơ à thì ba kéo rôn này nên đi, à à. à vâng phải kéo rôn đi đấy Đây nha, đợt trước là toàn kéo theo cái được này Đó, công ty ở dưới kia Bây giờ là tháo hết cái à, cắp chính này Tháo cắp chính cho nó sang góc bên kia Đây, đường cáp nó đi Thấy đường cáp rồi nhỉ 进来。 Đây nha Tháo được ờ, mấy trăm mét rồi Bây giờ phải vòng ra cái quả đồi bên kia Để tháo tiếp Khoảng đấy tầm khoảng độ tầm 500 mét nữa 500 mét thì ờ, khoảng độ tầm 10 cột nữa 8 cột Tầm 8 cột nữa Bởi vì cái cột này là cái cột ừ, họ trồng xa lắm Phải hơn 50 mét một cột cơ đây cái con đường xe thường phải cắm số 1 mới xuống này nhỉ Nếu mà cái tủ cáp này mà không có nhà nào dùng ấy thì uh, anh em cũng phải bốc thôi bởi vì nó không không không có không có có gì để kinh doanh nữa đó. bốc trước hay bốc sau thì vẫn phải bốc đợt trước này cho cả cái công ty ở đây đó, rất nhiều dùng gói uh, dùng gói uh, net 5 đóng tiền uh, ờ, 18 tháng quá khủng khiếp đằng sau công ty giải thể thì uh, khoảng uh, khoảng một năm nay rồi bây giờ còn mỗi nhà ông bà dùng cái đường ờ, cái hộp cáp ở trên này rồi ở khu này đợt trước là trồng keo nhưng mà công ty này họ lại làm ờ, họ trồng na ở ờ, trồng na nhưng không ăn thua đất này không không không hợp với na rất nhiều cây na nhỏ bé bé trên này hết cái khu vực này mà làm trang trại thì quá là đẳng cấp luôn ở đây cách xa từ đây ra ngoài ờ, mặt đường có độ tầm ờ, đường trục chính là có độ tầm hai cây trong này là tách biệt hoàn toàn luôn ạ em ờ, anh em hình dung ra chưa ở trên là cái, ờ, cái tủ cáp đúng không xong hướng sang bên này là hướng ờ, nam hướng nam thì là kéo thuê bao cho nhà ông bà đấy cơm nhưng mà khả năng anh em anh em ờ, ấy xong thì té té luôn thôi bởi vì uh, chiều còn rất nhiều việc cho nên là không không thể ăn cơm ở đây được chiều còn hai cái tồn hai cái triển khai mới nên là không không thể ăn cơm ở đây được đây là cái đường ờ, đợt trước là kéo đường mạng ở đây này từ đây từ cái à, tủ cáp ở trên kia về nhà là hơn một hơn một cây số đấy bây giờ đợt này là ok rồi đợt này à, sẽ chuyển sang cái đường bên kia đường đấy nó an toàn hơn nhiều so với đường bên này đấy đợt trước là toàn đi ờ, dây lên mấy cái toàn cây keo ở góc góc bên này này đây anh em nhé bây giờ phải đi xuyên qua cái à, <coughs> xuyên qua cái rừng keo này mới đến cái điểm mà lúc trước tháo dây ấy lúc nãy đi ô đi à, đi xe máy vào nhưng mà <laughs> không không đi qua được đường này rồi anh em lúc nãy ở trên à, Google Maps thì cái đường này vẫn thấy còn nguyên vẹn lắm nhưng mà cách một năm rồi thì bây giờ nó nó ra như này luôn căn bản không có ai đi vào nữa bây giờ đi bộ nó còn khó khăn nữa. vật vạ phết lúc nãy đi xe được một đoạn đúng một đoạn thôi bây giờ ở đây toàn chắc là cho trâu nó vào rồi như kiểu đường trầu đi này còn mấy cột nữa lên tháo nốt đi để chiều còn làm việc khác ờ. à, nhầm đường rồi mình đi sai thôi Gọi ra đây là đường cụt Đường này không vào được Mấy bà trên kia lừa mình Đường này đường cụt à, Chéo lên trên đỉnh đồi này cơ Cay nhở Mấy bà kia bảo là đi được xe máy lên xong mình đi xe máy không trời thì đang mưa Đó. nhầm đường nếu mà cái ờ, vào trong rừng như này mà anh em không có bản đồ thì anh em không không quen đường ấy thì đi uh, mỏi hết cả chân luôn không biết đi đường nào đường này nó có lên được đúng hay không nữa rất nhiều keo anh em đây toàn rừng keo nhầm đường cày thế nhỉ đường này hình như là không thông ra Ôi trời ơi Mệt vãi trượng Đây trên này không có sóng anh ạ Ôi Đúng mình đi lạc thật Đi trèo lên mẹ rồi Vãi xít đấy đây là bên dưới này nó đi nhầm rồi nhá mẹ bực thế có một cái con đường ở trên này này chắc mình đi nhầm thôi à không phải đây là từ trên kia đổ xuống về đi về trên này Ui, hết cả hơi Google để ăn thua đây được trước cái công ty đây họ làm nuôi họ định nuôi gà nuôi ghiếc gì nhưng phá sản vẫn còn hạ tầng mạng lưới ở đây này đổ đây đổ vào đây biết bao nhiêu tiền chưa làm được cái gì luôn Bye.